Oh yeah, chào mừng các bạn bên tên là Proximity Gaming đây à, Hôm nay mình sẽ chơi PUBG Ok Thì bây giờ mình sẽ chơi PUBG hôm nay Chơi PUBG tôm giám quát nha các bạn Tôm giám squat nha các bạn Cái này um, bạn bị ti diệt hô là phẳng nha các bạn Ok Không sao bỏ ờ, Sau xem các bạn nha chào bố trì nha các bạn ok luôn thì bây giờ um, mình đang ở cái nhà nhà lầu này nha các bạn mình đang không mở được phải làm sao đây yeah dạ, yeah dạ các bạn yeah dạ. cái này mình phát backpack nha bách backpack nha các bạn bách phát chuẩn nha các bạn nha yeah. Oh my god, pack, backpack chuẩn nha các bạn Backpack chuẩn nha các bạn dạ, ok Thì bây giờ mình sẽ chơi backpack chuẩn nha các bạn ok Mình sẽ backpack, backpack chuẩn là pan là chảo Huyền thoại chảo Hầm xong rồi Mình sẽ chơi thôi Chơi luôn Yeah Yeah là chưa Chơi luôn Ok luôn Mẹ Yeah Tôi là MVP đây MVP Pro CBT đây Đánh đập Đánh đập ngoài lên Nhanh Đánh đập nhanh lên Đánh đập nhanh lên Đánh đập lên lên Đánh đập nhanh lên Yeah đánh đập nhanh Yeah You love it all You kill it Yeah Pro CBT Yeah lấy súng lấy đồ súng lấy đồ súng cái này ai bán không cái này mình đã bị tiêu diệt holophang nha các bạn má chỗ mà holophang holophang biết có bán bán proximity này không chán chán chưa ok luôn đây có video có thumbnail mới hãy đăng ký kênh cho mình nha các bạn Bây giờ đang có xếp hạng, trò chơi xếp hạng. Tôi là level 1 và đến đây là level 5 nha các bạn. Ok luôn. Mình đã tiêu diệt nha các bạn. Ok nha các bạn nha. Đang chờ, đang chờ cái video một tí. Đây là xong rồi. <clears throat> Mình ăn khét hỏng một tí. Yeah mà đã tiêu diệt được holophone nha các bạn Còn nguồn mới là 15% nha các bạn À sao bên điện thoại nha Còn cứ pin này Thì là cho các bạn nha Nhớ bạn Nhớ bạn thì hôm nay sử dụng nha các bạn Đó là truyền thống nha các bạn Ok luôn Nhấn thông báo nha các bạn Đây đã có sẵn trên phút phiên bản này nha các bạn nha cái này nhạc em chưa 18 phiên bản nha. Cái này bút riêng phiên bản này nha. Trên Animo app nha. Amino. Tải lít mắt và Amino app nha. Cái này dành cho người dành chơi bút riêng nha các bạn. Chơi bút riêng mobile nha các bạn. Mình sử dụng chơi bút riêng mobile nha các bạn. Nhớ nhớ hôm nay mình sẽ sử dụng live live copyright on no live nha các bạn. Cái này hololive không phản không phản ứng nha các bạn. Mình ăn lấy cái đồ này Mình ăn lấy cái đồ xin em ạ nha Ok đây là phiên bản Community Mon này nha Cái này Fuji Mobile là Proxima Beta này Đó chính là phiên bản debut tiếng Anh nha bạn Nha bạn Cái đó chính là Đó chính là được Đó chính là được ngôn ngữ tiếng Anh Và ngôn ngữ Japanese nha Và ngôn ngữ siêu Nhật Well, yeah yeah, bên mình tiêu diệt nha các bạn Đây Thế có gì sao mà mát luôn lắm Có gì sao mà lát luôn Oh my god, play zone Các bạn ơi, đây, sẽ đây là người play zone nha các bạn Play zone Play zone cho được tiếp bị là Là Graton Indocent nha các bạn Cái này tại của gì mình New State nha các bạn Nha các bạn Nhớ hãy đăng ký kênh Nhớ hãy đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha Nhớ hãy đăng ký app nha các bạn Đăng ký trò chơi trước Sắp có ra mắt rồi nha các bạn Nha các bạn Ok luôn Yeah Mình đã bị tiêu diệt bởi Gen Google rồi Mình đã tiêu diệt bởi Holophone nha các bạn Bằng bằng cái súng súng 14 nha các bạn Bằng cái súng 14 xong rồi lấy chảo Lấy chảo mày đấy cái đi nha Cái này canh Kashmir guitar nha các bạn Nên vâng, làm sử dụng main bass nha các bạn Yeah, offline main đấy nha các bạn Ờ oh. Yeah Mình đã sử dụng bộ ban đấy nha các bạn Yeah, dạ, ok Mình sử dụng cho mình nha Ok luôn Yeah, nè Yeah, mở cửa đây Yeah Mình đi trốn thoát đây Mình đã trốn thoát đi gần phòng B nha các bạn um, mình đang sử dụng NIG nha các bạn N New York nha các bạn New York tranh on on C94DB C94DB là Hoa Kỳ nha các bạn Proximity Gaming là C94DB Hoa Kỳ nha các bạn Ok luôn Ok rồi xong nhớ sau để hãy đăng ký kênh và ủng hộ phản phản phổi phản chia sẻ nha các bạn mình đã sử dụng men đấy nha các bạn Mình đã sử dụng bộ cái thân Mình đã sử dụng một cái thân của Proximity nha các bạn Cái này hôm nay mình là mình chơi chảo nha các bạn Cái này Proximity Gamer nha Yeah Proximity có ờ, symbol happy nha các bạn Proximity có tên symbol happy nha các bạn Nhớ um, already is taken Tại feed nha Feed nha các bạn sửa sửa cái tên nha không cần Estaken nha các bạn nha ok luôn hãy ứng dụng tại ứng dụng New State PUBG New State trò chơi này chỉ dành cho người ra mắt mình xóa đi mình xóa cái này đi nha bạn ok yeah mình đã mình đã trò chơi bán súng nha các bạn trò chơi bán súng một phiên bản này nha cái này vừa mình mình không biết luôn mình không biết cái này là PUBG Proxima Beta phiên bản này nhá còn cái này tên sen game là tên sen game này cũ rồi còn đây là Proxima Beta này mới nha các bạn yeah bây giờ còn còn số 9 nha các bạn chết rồi nha các bạn nha còn cái này nữa nha các bạn và vâng, nha các bạn nha Còn cái người này uh, team số 4 Nha các bạn Nha các bạn Mình sử dụng mày đấy nha các bạn Nha các bạn Ok luôn Xong rồi Mình uh, Cái gì 990 là cái gì đây Cái này 990 990 là cái gì đây 990 là ờ, auto là cái gì Những việc là cái gì Má đồ Hãy nhớ đăng ký kênh và chia sẻ và subscribe kênh like or dislike nha các bạn. Bye bye.